Hôm nay mưa phủ bay lay Nhẹ hương thơm đôi tóc lay Nhớ thương nàng ăn lang thang trong đêm mà đâu có hay Đôi câu yêu ngày nào vẫn còn in trong tâm trí anh Lỗi xưa về giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai Thương thương anh thủy chung đêm Về nàng lòng mình nhớ thương Khỏi xưa mở biển hiên hòa chung đình khuya hát ai yêu để cho hoa bay giờ đâu có thơ dở dàng họ ra ngang yêu thương đến vậy giờ cũng vỡ tan giờ đây anh còn đang khoảng trống trong lòng thì đừng nói có anh luôn đợi mong nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện những tổn thương để mình anh nhận hết bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười dù có ra sao cũng thấy vui lòng anh và em có già Đừng lo nhé à, có anh đây mà Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng Thì đừng lo có anh luôn đợi mong Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện Những tổn thương để mình anh nhận hết Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười có ra sao cũng thấy vui lòng cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng tay hay sang giàu lời anh thương cố chấp tay dội ơn bảo vệ em cho che suốt cuộc đời cả ân tình trao tặng em mãi thôi quên đi chính em là chỉ nhớ anh mất đi mà thôi nếu như em không thấy anh quan tâm em là khi anh không muốn em lo lắng gì về nhà một mình em quên lối đi nguyện là sao soi sáng thêm con đường em nếu như em đêm xa băng cô đơn ơi anh thương cố chấp tay dối ân mình em thôi khiến anh hé môi cười cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi nói sáng thêm còn em chơi à mà quên anh có đem vỏ cá em hãy nhận cho anh vui lấy lòng em cứ cái đã rồi ba má em lấy lòng sao tay chân lắm lem thì cây đã quê hương gió trời chiều tà anh phải đi lên đồng nương sách máy sâu nước đem về tới ruộng vườn tát nước bờ đê cho cây lúa sống tươi tốt nhưng mà thiệt lòng anh thật tà chắc phải lắm em ơi anh thì không có gì ngoài con người anh chân chất hai lúa một mặt quê mùa vì con người anh chân thật tới tình anh hiền hòa nên anh nói chuyện cũng thân mật nếu như em đồng ý hai đứa mình cùng hẹn hò trời vừa sụp tối ngắm trăng là trước ngõ không biết em chịu không hỡi ơi cô lấy đò hỡi ơi cô lấy đò là đò sâu sâu tìm em mãi yêu anh giữa mỗi duyên tình anh thương em gái lấy đò vì cái tính em thôn quê em họ câu dân ca làm cho anh phải chết mê từ sáng đến chiều em ở túc ngoài bến đò nếu như em không ngại thì để con đò anh lấy cho thương em cực khổ đưa đò sớm đến chiều mặc kệ dù nắng hay là trời đổ mưa nhung gấm lụa đào em vẫn chưa hề biết Bỏ lỡ thanh xuân em cũng không hề tiếc Con gái miền Tây ta nội quá dễ thương Nết na thì mị sống trọn tình quê hương cho em gật đầu anh đem ông chồng qua hỏi cưới làm cái đám lên đình cho cái làng này đều vui xin cho anh đứa con như vậy là đủ rồi tết năm nay nhà ta phải phát tài con trai đầu lòng không biết nó giống ai con trai đầu lòng không biết nó giống ai sao vẫn đợi xóa hết từng ký ức từng nỗi nhớ đầu thấu trời anh sẽ chẳng khóc nữa chẳng yếu đuối đâu hỡi người chúc em bình yên thôi bước đi anh đó tím trao dân lòng anh đau ngàn đau bà anh biết duyên mình đã lớn phân bóp